Frag out! Ha <laughs> later. A few moments later. nè đây là con nhện to thứ nhất nè tiếp theo đi xếp từ to đến nhỏ đi lan bằng bằng Mm. bạn to khủng lồ siêu to ba bằng bằng à. đâu đâu đó giờ giờ con bay hết thanh ờ, lam ra cho ờ, con nhìn đi cho con lam tính nhìn đi A few moments later. Oh! con nhện nhện á mấy con này là con nhện mấy con này là con nhện nào là con nhện nha cho mi không đây không phải nhện mấy con nhện đây là con rết